thánh thơ từ thiên đình bài số bảy sanh chủ hoại diệt rạng lúc 6 giờ 20 phút ngày 3 tháng 10 năm 2021 ở trên thượng giới vũ trụ ngàn xưa hình thành theo luật của trời của đất đó chính là từ sanh trụ hoại diệt thượng đế sanh ra từ cõi vô cực không sanh không gì bởi đó là nơi nội tâm nội thức đều là số không đó là kỳ một của luật sinh tồn cho tới kỳ hai sanh ra sự sống mọi việc luân chuyển tự sanh tự diệt cho tới kỳ tam con người sanh ra ở cõi ta bà thì được gọi là sanh lão bẩn tử cho nên đời người sắn ra rồi chết chẳng ai thoát được nhưng chết về đâu mới là câu hỏi cho người còn sống người nào mà sống theo cõi giới luật của tiên của Phật thì chết sẽ được về nơi đất thánh kẻ nào mà sống theo lối ăn chơi chỉ biết hưởng thụ làm ác làm tàn thì chết sẽ vào ngục tối diêm vương ai ơi cuộc sống mà biết yêu thương đồng loại của mình chết đi sẽ được về giới thánh Phật. Ai ơi làm người, ta thời phải biết, vũ trụ cũng quay theo dòng nhật nguyệt của đất của trời thì kiếp của người mọi thứ sanh ra không ngoài luật đó tất cả mọi thứ không phải tự nhiên mà ta có được sống sống chết chết là luật luân hồi kiếp trước gây ra kiếp này chịu quả nếu ta biết sống kiếp này đạo đức thì nghiệp kiếp trước sẽ được giảm nhẹ ái ơi kỳ bá của luật vũ trụ diễn ra đến hồi vô cùng quyết liệt đó cơ hủy diệt những kẻ si mê tắm tối mọi bề sẽ không đường về Việt Nam đất nước đã được Thượng Đế lựa chọn làm nơi phục hồi thánh đức cho nên hiền đức sẽ được sống sót để vào thượng ngương ôi con việt nam bây giờ là lúc cho ta tâm thức hồi tỉnh lần lần hãy sống chân thật tăng tiện qua ngày nhất là lúc này chỉ đó là cách để ta vượt qua cái kiếp nạn này xảy ra mai đây vô cùng khốc liệt từ tâm từ thiện thì được cứu giấc dân việc của ta hãy nhớ lời này